Đến thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được một thành phố năng động, hiện đại và sầm uất bậc nhất cả nước. Những đại lộ nối dài, những tuyến đường vành đai kết nối các khu dân cư đang ngày càng nhiều, đánh dấu sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của thành phố. Như tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, đem đến vẻ đẹp hiện đại và tráng lệ cho một khu đô thị lớn hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Nổi bật trong số đó là tòa nhà Bitexco bên sông Sài Gòn, một biểu tượng đã mang đến một điểm nhấn đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, hệ thống hạ tầng giao thông cũng đã chuyển mình ngoạn mục với hàng loạt tuyến đường đồng bộ hiện đại. Trước năm 2010, khu vực quận 2, quận 9 vẫn chỉ được xem là khu đất tiềm năng do hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ việc cải tiến hệ thống giao thông như đường vành đai 2, cầu Phú Mỹ, hầm Thủ Thiêm quận 2 và đặc biệt tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ngang qua quận 9 thì khu vực phía đông này đã phát triển thành những khu dân cư mới với tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng. Hàng loạt các dự án lớn đã được hình thành và đưa vào sử dụng. Diện mạo khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh thay đổi đã làm giá trị bất động sản tăng gấp nhiều lần và trở thành một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản. Một trong những cú hích về hạ tầng giao thông quan trọng nhất hiện nay đó chính là việc triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các tuyến đường cao tốc hiện đại nhằm kết nối trung tâm kinh tế lớn với các vùng lân cận. Và trong những năm gần đây, hạ tầng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Bảo Lộc cũng đã có nhiều thay đổi thuận lợi. Tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây đi vào hoạt động cuối năm 2014, giúp rút ngắn khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba Dầu Dây Đồng Nai gần 1 giờ Quốc lộ 20 đã mở rộng, giúp cho việc kết nối từ ngã ba Dầu Dây đến Bảo Lộc chỉ 2 giờ 30 phút. Như vậy, tổng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Bảo Lộc mất 3 giờ 30 phút. Tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương đã được khởi công xây dựng, rút ngắn thời gian từ ngã ba Dầu Dây đến thành phố Bảo Lộc chỉ mất 1 giờ. Như vậy, tổng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Bảo Lộc theo hướng cao tốc Dầu Dây Liên Khương chỉ còn 2 giờ, rút ngắn gấp đôi khoảng thời gian so với việc di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 20 tuyến cao tốc dầu dây Liên Khương nằm trong danh mục đầu tư ưu tiên của chính phủ trong những năm gần đây. Đây là tuyến cao tốc song hành với quốc lộ 20, kết nối những vùng kinh tế trọng điểm phía nam của Tây Nguyên, trong đó có thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng là một tỉnh thuộc phía nam Tây Nguyên, phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía đông bắc giáp với tỉnh Khánh Hòa, phía đông giáp với tỉnh Ninh Thuận, phía nam và đông nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai và Bình Phước phía tây giáp Đắk Nông. Hiện Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính gồm 10 huyện và hai thành phố lớn là thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc. Thành phố Đà Lạt trong tương lai không xa sẽ là thành phố loại 1 trực thuộc trung ương. Tiếp nối sự phát triển tất yếu của địa phương thì thành phố Bảo Lộc sẽ thay thế Đà Lạt trở thành thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Tọa lạc tại phía nam tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc cách Đà Lạt 110 km, Nha Trang 150 km và thành phố Hồ Chí Minh 190 km. Thành phố Bảo Lộc không những là vùng kinh tế năng động phía nam của tỉnh Lâm Đồng với lợi thế tuyệt đối về sản xuất trà, dâu tầm và cà phê của cả nước. Nơi đây ngày càng được nhiều bạn trẻ và khách du lịch đến bởi khí hậu ôn hòa. Nhiều cảnh đẹp thiên nhiên còn hoang sơ yên bình như thác Damri, Hồ Nam Phương Chùa Linh Quỳ Pháp Ấn Tu viện Bát Nhã Hồ Đồng Nai trong những năm qua, thành phố Bảo Lộc đã có một bước tiến dài và giành được nhiều thành tựu rất to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trung tâm thương mại Vincom Plaza, siêu thị Co-op Đại học Tôn Đức Thắng, chợ Bảo Lộc, Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng 2. Đối với thành phố Bảo Lộc, Phường Lộc Phát là phường có diện tích lớn nhất, không những là vùng nông nghiệp màu mỡ, chuyên canh nhiều loại đặc sản cao nguyên như trà, cà phê và dâu tầm mà còn là khu kinh tế hoàn thiện với nhiều khu công nghiệp lớn địa hình như cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát, bệnh viện, trường học. Đặc biệt với khí hậu ôn hòa cùng những cảnh đẹp còn hoang sơ yên bình như thác cầu đôi Giáo sứ Thánh Tâm Nhà thờ Thánh Mẫu Hồ Lộc Thanh Tạo nên một lộc phát đặc trưng trong lòng thành phố Bảo Lộc Cao tốc dầu dây Liên Khương sẽ trở thành tuyến đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng vừa giảm tải cho quốc lộ 20, đồng thời kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống mạng lưới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Dự kiến thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bảo Lộc chỉ còn khoảng 2 giờ và từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc cũng chỉ mất 1 giờ đồng hồ, giảm một nửa thời gian so với di chuyển trên quốc lộ 20 như hiện nay. Tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ, điểm kết nối trực tiếp tuyến cao tốc dầu dây Liên Khương với thành phố Bảo Lộc, đây sẽ là điểm nhấn đặc biệt là cú hích hạ tầng giao thông quan trọng của phường Lộc Phát nói riêng và thành phố Bảo Lộc nói chung là tiền đề cho sự bùng nổ phát triển kinh tế, du lịch là điểm nóng của thị trường bất động sản